alo anh đang đâu đấy sắp đến chưa rồi nhanh nhanh nhá rồi biết rồi nhanh lên tôi rồi khổ quá nhanh lên để em và anh thử nhanh lên được rồi ok nha vào đi ui giời ơi tắt đường em cứ gọi dối anh mình thế làm sao bây giờ nhau đây đâu cầm bát cầm đĩa đây anh xem nào thế tuần qua hay thua nhiều hôm qua thua nhiều lắm anh ạ thế, à? được rồi thế này nữa chưa thế này nó cũng dễ đánh hướng dẫn chứ đây, chơi vào, vào, vào bộ bài gì anh cầm sẵn nhiều cả bộ bài mới quân thử thích chọn cái nào mình chọn chúng nó cho chúng nó chọn cái nào cũng chết đây, bài đây cái này dễ chơi mà Đâu, đấy. Chơi đây mình này hướng dẫn chưa đấy chơi bật công tắc lên cái này em cầm thoải mái hoặc cũng đút vào trong chân hay này em đút vào đâu cũng được các em đấy anh thử luôn nhé đây. cái này thì bây giờ hướng dẫn nhá đây này là lẻ một dung tư tử hai dung và sấp đôi không dung đấy cực kỳ là dễ đánh luôn nào ngồi giúp ngồi giúp đấy mình giới thiệu cho đây này, em nghe này, nghe cái nhịp dung nó này, này nghe này một dung chưa ừ. đấy. đấy sấp đôi này đấy sóc xong để vào này không dung này cho chúng nó sóc được em kéo cái đĩa vào đây đây em sóc thì em để đúng cự ly tầm 35 40 cân này đấy sấp đuôi không dung này đấy bây giờ nha anh để tư tử nhé à. tư tử hai dung đấy dễ chơi chưa rồi rồi ok, chưa okay. nhá ừ được đấy thế được rồi thế tí nữa thế bây giờ anh sóc cái này em sóc cái để tí nữa đưa em sóc đi mấy nay thua kinh lắm rồi yeah. cả người lạ đến đó anh mà sóc thì người ta bị sợ ghê á ừ thôi được rồi thế thì nhớ nhá nhớ nhớ nhớ, nhớ, nhớ. À, ok không chuẩn bị đi xong rồi tí nữa chúng nó đến mình còn đỡ phải vội vâng. thôi được rồi cắt cái đấy không tí cho nó nó chọn cái này nó có phải thử được không thôi được rồi đấy được rồi. đi tí chơi vật những công khác nữa ai xong cái xong cái em ơi đây nhường để con gái xong à ờ ừ, đi ừ, em xong thù mấy ngày nay rồi được sóc đánh mày mày sướng đánh tiền đi à. ông nào đánh đâu thì đánh đánh ba triệu này dạ. chẵn dạ. năm triệu đến giá rồi từ từ nhận ra nhá dạ. đánh bao nhiêu đến mà không tí lại lệnh vàng cái nhau bận đây cầm bằng của tôi thì đây ừ, tôi đây sắp cho gọi thế này người nhớ đừng có cầm vào cái làm việc nào cái nhau xong rồi lẻ thừa lẻ bao nhiêu 5 triệu dạ đặt 5 triệu này một để tao nhận nhá đấy còn hai ba bốn nó đồng mua nhá rồi có thế 10 triệu này em còn thừa nữa không không gì lẻ thừa 5 triệu đặt 5 triệu à. chấm thừa lại 5 triệu nữa này ok và ba bốn năm này rồi rồi mở đi em mở bát rồi xoay rồi đó mở mở nhãn rồi ui rồi để rồi rồi cái em được mở em đây một triệu em này đây, đây em có 3 triệu thôi em có 3 triệu em đây một triệu một dạ. triệu ba triệu ba triệu nhà kia ba triệu đấy công cứ để đấy người ta giam mình cầm tiền lên lẫn mới ừ, mất công dạ. học lại dạ. học lại cái đạo đức đánh bạc đi để cái học đấy một hai ba đánh đi không nào đánh đâu mà đánh năm kiểu gì cũng về này thêm năm triệu đang trên cầu đánh cầu và phát lên bà rồi cứ tay được rồi anh đánh 5 triệu tính trước được rồi ngày làm việc chẵn thừa bao nhiêu 3 triệu nhận 3 triệu 1 2 Thử sạch mặt đi em Cái này 3 triệu đúng không? 3 triệu, 3 triệu, 6 triệu đấy, thích sạch mặt thì đấy đấy Chẳng thừa 5 triệu đấy 1, 2, 3, 4, 5 Đấy, lại trở lại thêm 5 triệu 2, 3, 4, 5 này Cút vào mô luôn đi đây. Ở đấy. Đúng rồi. Cái chân đi tiền đâu? Mở đi nào. Lấy. Dạ. Ôi giời ơi. Mãi chạm rồi. Ơ đứa đừng đừng cầm áo. Ôi Quên à? Ôi nhầm tí gì. 5 à? triệu 5 triệu. Ai thấy tiền mắt cả sáng đúng không? Ông bao tiền? 5 triệu. Táo rồi. Các bạn cứ để tiền xuống đi, được không? 5 dạ. triệu tôi đếm rồi. Chưa học tự học đâu đánh bạc à? Mày cho con gái sóc mẹ chán như lồng. Anh ơi, anh ơi. Ôi, em phải đặt cho anh nhá, em bảo kê. Đấy. Ôi xuống tiền đi, nói nhiều quá. Đây. Muốn được chồng đánh bạc hay là ông nói đấy. 5 3 triệu. Hết giữ tay chưa? Rồi. chặn thừa 5 triệu. chặn thừa 5 triệu gì À? Ăn không? Nhận 2 triệu. Ăn Mày ăn đi. Ăn nhận ra. Đéo nhỉ. 1 2 3 4 5 đây đấy vất ra lẻ kia đây món này của tôi 10 triệu đấy mười triệu đấy đây chắc mười 5 triệu này hai ba bốn này năm này hết lực rồi về đi năm rồi về mở ngoài chứ rồi tí tôi à mình ăn tí tôi mà đây mười ờ, triệu hai triệu ờ, hai triệu bao tiền mười triệu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 9 triệu này 10 triệu cái thu 2 triệu rưỡi 10 này ông kia bao tiền hai lại may cho cái anh em sắp chết đây đây xong một hai ba bốn đánh sai bạn năm tung tiền chả ông đánh đâu đánh xuống đâu xuống ba triệu này năm triệu đấy đánh dứt đấy ừ, ừ, ừ. đây mấy triệu đây ba ba triệu Bán việc ấy không ấy. Lẻ thừa. Bao nhiêu? Lẻ bao nhiêu? Lẻ thừa 7. 7 triệu à? 7 triệu à? à? Tặng hết. Đắt 7 triệu à? này. 1 2 5 này, 7 triệu. 7 à? triệu thì thì bông vứt cho chẵn đấy, không sao mà. Nè, còn thừa 5 triệu nữa. Đắt hết 7 triệu. Đéo kịp. Đúng này mình không đánh lẻ đâu. Vâng, tôi mở phát này. Đây mở, đi mở, mở đi mở đi sập đôi ui trời ờ đừng đừng đừng tôi rồi đừng ăn đúng không này thôi ba triệu tôi năm triệu nhá ba triệu ba triệu một hai ba bốn năm năm triệu năm triệu đủ không à, đủ đấy ba gọi đủ có đủ đây không đủ không để mà một rồi hai ba bốn này năm năm rưỡi quên mất tí Đấy, đếm lại đi xem đủ không? Rồi, Người đẹp làm sao Người đẹp làm sao này? Nè, 6 triệu. Sóc nhanh lên. Bình tĩnh không? Ừ. Đánh xuống tiền đi. Đánh bao nhiêu rồi đánh? Chặn 5 triệu. Đánh đi. Bên kia xuống không? Thái làm việc. Nhanh đánh ờ, lốt Lẻ này. Lẻ thừa. Đấy ba. Lẻ thừa ba. À? Nhận ba. Nhận ba này. Ờ, tôi nhận ba luôn. Ừ. Ờ. Thôi, lẻ 5 ờ, đi. Thêm hai ờ, triệu nữa là năm Thêm hai Rồi thêm giờ 2 triệu nữa này năm đấy. Thế tổng mở ra. Mở chưa? Mở chưa? Lẻ. Lẻ. 6 triệu. Ra đây 6 triệu. Mở ra cho người ta nhìn, mất tiền người ta được nhìn. Ngồi đây, công xem thoải mái đi đấy. Bao tiền? 6 triệu 3, 6 triệu bao tiền? 3 triệu. Cái vẫn chúng ta cái vẫn ăn. Vẫn được. À, đấy, đếm xem đủ không 5 triệu nữa. Thiếu cắt mẹ chim đếm đủ xem Đóng căng à, Sóc mạnh ngay lên Thua một tiếng này bực lắm rồi đấy ờ, ờ, ờ, Rồi ok Cái này được đấy Tiền đi 5 triệu 1, 2, 3, 4 này bắt cơm nấu nốt 5 triệu chắn 8 triệu lẻ Đứt tay hết chưa? Đấy rồi, cái làm việc Chẵn thừa Chẵn thừa Mấy? Bao nhiêu? 5 Đắt một này hai này ba này à chân thừa lên 5 là 10 đi này nhân 2 thế là 10 10 6 này nhận 10 cơ 7 này không cần cái kết này, 9 này 10 này. kết nhỉ tôi đánh cả rất 18 triệu trên này mở đây được cái này như nhà nghỉ nhá bao nhiêu phút mà đòi gớm nhở mở đây mở đây ôi ui rồi ôi mở mở vội thế đang kết tôi đứng đây đang đây lẻ tôi mà tiền đọc xuống sao đây, 5 ờ, triệu 5 triệu mỗi mình đánh to của tôi đấy bố ơi đây tôi kiểm cho đéo phải kiểm, kiểm đấy 4 triệu em 3 tiền 4 triệu 4 triệu kêu 5 triệu đấy đếm xem đủ Tao không kêu đéo 5 triệu 3 tiền bên đấy 3 tiền 3 4 5 triệu một cái vẫn được 3 4 được nhưng không được nhiều 5 cái vẫn được mấy triệu được 5 triệu này thiếu triệu này kiểm đấy tôi đánh 4 triệu và đây tổng có 7 triệu thôi không dám không giam ba tiền thiếu một triệu nữa thiếu một triệu làm gì càng thế nhở ờ, giam cẩn thận vào thiếu thiếu ngồi đây làm sao giật mạnh này tí anh anh giật in như em sóc luôn sao phải buồn 5 triệu lẻ bố ô tô một hai ba bốn năm nhỉ năm triệu tay chưa rất tới đấy triệu cơ bảy triệu cái làm việc lẻ thừa bao nhiêu 10 triệu nhận 10 triệu để tao một để không tao nhầm gì nhầm tắt đấy 10 triệu chưa? tròn 10 triệu luôn, vứt vào mộ tôi này. Thế đây là đúng 17 triệu đúng không? Ừ. Đúng rồi, 17 triệu. 17 triệu. Đúng rồi, mấy triệu? 5 triệu. 1 2 3 4 ông đánh có 4 triệu ông đánh thì đéo gì? 1 2 3 Đây, 1 4 2, rưỡi. 3 4 Đồng giò phải qua đấy. 5 triệu đấy. 5 à, triệu. 1 2 3 4 5 xong rồi tiếng này tôi đánh to để tôi mở tiếng nhá từ từ đây à tôi được rồi đấy à, mở tiếng này nào chẵn giờ ba bốn rồi dứt điểm luôn dứt điểm sáu triệu đây một hai ba bốn năm năm sáu triệu này mở đây mở đi để tôi mở, mở nhá tôi, tôi bỏ ra tao đánh to mà thôi để cái mở cái cãi nhau được thua đây lè thôi rồi ôi rồi ôi rồi à ra vào ủi cẩn thận rơi vào tiền đây 5 triệu em ơi eo tưởng dưng rồi đây là tính làm gì căng thế nhở thì anh nói đấy là ờ, một này ba này ba này bốn này năm triệu đúng không bốn triệu rưỡi bốn triệu rưỡi của ông đấy Còn gái rồi. đẹp lắm ông được hết bốn triệu rưỡi ra vào gái được hết cái được hết còn nhìn nữa là hơi nghỉ đi. hai bốn nhiều vâng. đàn ông đang sóc cho con gái và sóc đèn bó mẹ như nào chơi nghỉ đây Thôi nghỉ đi thế nào đi nhà nghỉ đi đi Thêm tí là bây giờ như Tối chơi tiếp nhá Đi nhà nghỉ thêm không? Như nào? Ông bao nhiêu Mẹ nói hiếp luôn đi nào <laughs> Sợ thế Có, có bạn đây không cơ chứ Thua cái, cái cắn bắt đĩa vào xong rồi để đi Hẹn chồng à, nào chơi Chơi chơi alo Cho nhà này chịu Đấy Đéo cả Đi được mà